các bạn nghĩ sao khi một cái bóng led đã bị đứt rất là nhiều bóng mà vẫn cháy à đó là một câu hỏi và giờ tôi sẽ trả lời cho các bạn bóng đứt dạ, thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một tuyệt chiêu tuyệt chiêu này là hầu như các thợ điện tử đều bỏ qua và không ngờ tới. Đây là các bạn cứ nghĩ đây là cái động cơ thôi chứ gì. Thì thực chất nó là một cái động cơ thôi. Đúng vậy, nó chỉ là một cái động cơ thôi. Nhưng các bạn chưa biết bên trong của nó. Các bạn chưa biết cái tiềm ẩn bên trong của nó. Và đây, khi mình đã làm thành một cái thứ thứ này, mình sẽ test cho các bạn xem thì như mọi người đều biết á, là cái này là một cái động cơ và nó có thể phát ra điện 220 chưa nha các bạn để từ từ từ từ từ từ từ, từ để mình chỉ cho chứ không có gì phải vội là ai cũng biết là cái này phát hát, hát ra 220 có người biết thì không nhưng còn điều khác nữa như các bạn cũng biết rồi cái này thì dĩ nhiên là nó sẽ phát ra 220 nhưng mà hầu như các thầy các thợ đều bỏ qua một chi tiết này đây à, thấy không quay cái nhẹ lên hai trăm mấy chục volt này ừ. quay cái nhẹ lên hai hai trăm mấy chục volt này nhưng mà cái áp cái ampere của nó rất là nhỏ nha các bạn rất là nhỏ vì cái lý do nhỏ đó nên tôi đã làm thành một cái công cụ khác nha các bạn đây là cái bóng đèn led 220V thì à, tôi sử dụng à, cái động cơ nó thì cái loại động cơ này các bạn khi chúng ta quay thì nó sẽ phát ra điện các bạn thấy không khi quay thì nó sẽ phát ra điện và như clip trước á, thì tôi à, có chỉ cho các bạn về cái năng lượng mặt trời á, thì chúng tôi đi uh, gom mấy cái à, bóng đèn này nè gom mấy cái bóng đèn hư này nè về tôi uh, như cái uh, cái bóng hư á, thì cái cái nguồn trong đây nó vẫn còn tốt thì có cái hư nguồn có cái hư bóng thì tôi lấy về tôi mới đổi cái này qua cái kia đầu gò đầu gà đít dịch á nhưng mà cùng cái quát nữa các bạn thì như đây các bạn ừ, nhìn vào một cái bóng các bạn không có thể nào biết được là uh, nó bị một nguồn bị nguồn tân khô đứt hay là do cái bóng này nó đứt thì hôm nay chúng ta sẽ có cái này để mà test nha các bạn thì chúng ta cho nó chạy trực tiếp chạy trực tiếp qua bóng luôn thì các bạn sẽ biết được là cái bóng đó nó có bị đứt hay không cho dù cái bóng nó đứt nó vẫn sáng nha các bạn Đây. cho cái máy à, xa lên chút rồi mình quay cho các bạn xem ha các bạn có thấy hai cái bóng bị đứt không hai cái bóng bị đứt nè đó thì khi mà chúng ta kiếm một cái bóng về thì à, chúng ta không biết nó bị đứt bóng hay là bị đứt của nguồn bị cháy vô nguồn thì chúng ta chỉ cần nối này vào bóng và chúng ta test thử bóng nếu mà bóng bị đứt thì chắc chắn là cái bộ nguồn nó có thể à, còn xài được 50 50 các bạn như tài xỉu vậy đó thì khi test nè các bạn sẽ thấy được là cái bóng nó bị đứt hay không bạn thấy hai bóng đứt không giờ mình test cái bóng khác cho các bạn xem để coi cái bóng này còn có đứt không ha à, bóng ổn nha các bạn các bạn thấy không bóng này nguyên xì không có đứt cái nào hết thì như vậy là chúng ta đã biết được là cái bóng này còn tốt và chúng ta có thể tái sử dụng lại được nha các bạn chẳng hạn như cái bóng led này đây cái bóng này là bóng ba màu thì trước tiên chúng ta kiểm tra cái màu đỏ này thử xem ừ, màu đỏ vẫn tốt màu đỏ vẫn cháy chuyển qua màu xanh Rồi, màu xanh vẫn cháy tiếp đến màu xanh lục màu tím ừ, màu xanh lục ừ, các bạn thấy không test là biết ngay là nó có à, bị cháy hay không thì đây như cái bóng này các bạn không biết nó có bị đứt hay không giờ chúng ta test test cái này là không có qua test qua bộ nguồn nha các bạn test trực tiếp không qua bộ nguồn rất là đơn giản và không sợ bị điện giật nha các bạn Đó. các bạn có thấy ở đây có hai bóng bị đứt không Ủa, hình như cái này không ta để, mình lấy cái khác nè bóng này mình như nãy test rồi đây, bóng này thưa chúng ta test như vậy chúng ta không phân biệt âm dương các bạn thì nó có à, dây đỏ và dây đen nè thì nó phải qua bộ nguồn thì nó phải đúng đúng âm và dương còn test qua cái này là khỏi cần âm dương gì hết nha các bạn ừ, bóng này tốt nè bóng này tốt mà không có à, không có đứt nào hết thử cái bóng này coi bóng này cầu à, nặng quá đó. bóng này chắc cũng phải nó không có đề đây cũng bóng này cũng phải bốn chục quá đó bốn năm chục quá đó à, test thử nha mày bạn thấy không bị đứt quá trời luôn mấy cái bóng bị đứt quá trời luôn đó đó là điểm đặc biệt nha các bạn thì à, cái này là cái động cơ một cái động cơ nó phát ra được điện 252 nếu chúng ta quay tốc độ cao thì nó phát ra cái trên 400V nha các bạn thì để cho cái này nó chúng ta sẽ dùng cái tính năng của nó là cái âm ampe của nó rất thấp cái ampe của nó thấp để nên chúng ta để sử dụng vào cái bóng led này được và để test bóng led dùng để test bóng led và không có sợ âm hay dương các bạn và không có sợ bị giật nữa chúng ta dùng cái này là không có sợ bị điện giật và không có phân biệt âm và dương rất là dễ test cái bóng một phát là chúng ta biết được cái bóng nó đứt hay không còn các bạn dùng vào bộ nguồn thì cái à, điện nó ừ, những người mà không à, ít dùng điện thì sẽ rất là nguy hiểm đây giờ mình test cho các bạn thử coi nó lên à, đúng của nó là bao nhiêu volt nha các bạn Đây lên coi chính xác là bao nhiêu volt để quay hết cỡ ra trời ơi bảy trăm mấy chục con nữa mà kinh khủng không các bạn thấy kinh khủng không nhưng mà cái ampere của nó rất là nhỏ chỉ có không không mấy thôi các bạn nhưng mà cái volt của nó các bạn thấy nãy không lên tới bảy trăm mấy chục volt kinh khủng luôn rồi thôi chào các bạn nếu các bạn thấy hay thì like và chia sẻ nhớ đăng ký kênh nha các bạn rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi